Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim hoạt hình mới ra mắt là Chu Tiên. Mở đầu phim là một đoạn giới thiệu, thần châu mênh mông, người tùy chân luyện đạo nhiều vô kể, chính phái mượn linh khí của trái đất tu thiên ngự pháp. Ma giáo mượn nhờ vào vòng mật huyết sát vật, hay phe chính và ma sát phạt không ngừng. Hàng trăm năm trước, các tông giáo lớn của ma giáo tiến đánh Trung Nguyên, thiên hạ nguy cấp. Thành vân trùng môn là thiên thành tử cầm chu tiên kiếm đánh ma giáo, dẫn đầu chính đạo giữ trăm năm yên ổn. Cậu bé này chính là nam chính Trương Tiểu Phàm. Ngày hôm nay, Tiểu Phàm khiêu chiến Lâm Kinh Vũ. Đây đã là lần thứ 98 rồi, vẫn giống như những lần trước. Trước khi đánh nhau thì vô cùng tự tin, muốn tự mình thể hiện bản lĩnh, giành chiến thắng bằng thực lực của mình, không cần phải nhường đâu. Kết quả là bị ăn hành ngay từ chiêu đầu tiên, kết cục này cũng quá thảm rồi. Vừa thua cuộc, lại vô tình làm hỏng kệ đồ của trường thẩm, còn suýt đụng ngã vương nhị thúc. Dù như vậy thì cuộc sống ở thôn xóm nhỏ này vẫn rất bình yên, tiếng trẻ con cười nói vui vẻ, mỗi tội cho Trương Tiểu Phàm liên tục bị bạn bè trang lứa bắt nạt. Mặc dù tức lắm vậy nhưng không làm gì được, dù là vậy thì cậu vẫn nói không với từ thua cuộc. Sự cố chấp này làm cho Lâm Kình Vũ tức giận. Cậu ta sử dụng thanh kiếm chèn vào cổ Tiểu Phàm, bắt cậu phải thua tâm phục khẩu phục. Trương Tiểu Phàm cố chấp, đúng lúc sắp chết vì ngạt thở thì có ai đó ra tay giúp đỡ. Thì ra người vừa ra tay là một lão hòa thượng, lão khen ngợi Lâm Kình Vũ, chế địch có tay, càn cốt cũng không tệ, tư chất có thể coi như vô cùng tốt. Về phía Tiểu Phàm, vừa rồi chỉ cần nhận thua cũng được, cần gì phải đau khổ gắng sức. Nếu không phải lão xuất thủ thì cậu đã nằm mạng vô ích rồi. Những lời này làm cho Lâm Kình Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên nhanh chóng dẫn theo nam chính quay về. Lúc này bầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen, sấm chớp nổi lên ầm ầm báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Sau khi trở về, Tiểu Phàm liền một mình mang theo thùng cơm ra ngoài cho ai đó. Đột nhiên một đạo khí tức hắc ám xuất hiện, lão hòa thượng cảm nhận được bên trong khí tức có người nên nhanh chóng lao ra đoàn lại. Thì ra người bị bắt đi chính là Lâm Kình Vũ. Đột nhiên một con rết từ trên ngực của cậu chui ra, xâm nhập vào người lão hòa thượng. Tên lạ mặt trong luồng khí đen kia chẳng nói chẳng đáp, hắn cứ như vậy lao tới tấn công lão hòa thượng. Sau vài chiêu giao thủ nhẹ nhàng, hắn ta cũng sử dụng ra công pháp độc huyết phiền Đây chính là tu luyện tà vật, cho nên lão hòa thượng tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặc dù thực lực trên cơ, vậy nhưng bởi vì đã bị tên kia âm thầm ám toán, cho nên lão nhanh chóng bị thương. Nhìn thấy rết bảy màu từ trên thân đi xa, lão mới biết rằng mục tiêu mà tên kia tới đây không phải vì bọn trẻ này mà chính là nhắm vào mình. Hắn ta cũng khẳng định bản thân tới là vì phổ chiếu hòa thượng lão, yêu cầu lão mau chóng giao vật kia ra. Phổ trí kiên quyết không nghe lời, muốn đưa vật trí hung này cho hắn thì cứ nằm mơ đi. Hắn ta nghe vậy liền không khách khí mời phổ trí đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Hắn tiếp tục sử dụng tà công, bên này phổ trí sử dụng ra 6 chữ đại minh chú. Hai kỹ năng nhanh chóng lao vào nhau, tên kia lập tức bị đẩy lùi, Hắn không ngờ rằng lão hòa thượng này trong khi trọng thương vẫn có thể phá huyết thi độc vương. Nghe giọng điệu cố chấp cô phổ trí, tên kia cũng không muốn giấu giếm thân phận nữa. Hắn lấy ra kỹ năng thần kiếm ngự lôi chân quyết, chiêu hồi vô số sấm sét. Sử dụng tuyệt chiêu bản môn cũng đồng nghĩa rằng thân phận sẽ bài lộ. Phổ trí hòa thượng lập tức nhận ra kẻ này chính là môn hạ thành ất. Lực lượng sấm sét chính là đại năng lượng của Trần Pháp Đào Sa. Dù đã sử dụng hết tuyệt chiêu vậy nhưng vẫn không phải đối thủ của lão hòa thượng cho nên hắn đành phải để lại lời nhắn sẽ trở lại, sau đó quay xe bỏ chạy. Tuy để lui được kẻ địch vậy nhưng tính mạng của lão cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Lão đưa chứng tiểu phẩm đang hôn mê tới bên cạnh Lâm Kình Vũ, định bụng để hai đứa bé bái và thanh vân môn. Bởi vì bị kiếm khí đả thương, tính mạng nguy kịch cho nên lão đành phải chữa trị. Gặp nhau là duyên, vận mệnh sớm đã định, phổ chính ngọ ý muốn truyền cho cậu một phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành chính là một ít phương pháp hô hấp thổ nạp hoặc có thể giúp cậu trở nên mạnh hơn nhưng mà cậu phải hứa với lão mấy chuyện, phải tuyệt đối giữ kín bí mật, không thể nhắc tới việc này với người khác, cho dù là người thân nhất cũng không thể nói. Suy nghĩ một lúc, Tiểu Phàm kiên quyết sẽ không tiết lộ. Ngoài ra lão còn yêu cầu có mỗi ngày nhất định phải tập pháp môn này một lần, vậy nhưng tuyệt đối không thể tu luyện trước mặt người khác. Ngoài ra không đến thời khắc sống còn thì tuyệt đối không được thi triển. Tiêu Phàm nhanh chóng gật đầu, lão nghe về liền cười lớn vui mừng. Lúc này bản thân đã phục dụng đan dược là tam nhật tất tử hoàn, chỉ có thể sống thêm 3 ngày nữa, sau này nếu như cậu gặp tính mạng nguy cấp, có thể tìm một người tên là Quỷ Y. Cứ nói là phổi chiếu hòa thượng của thiên âm tự bảo cậu tìm tới hắn. Nói rồi, lão tặng cho cậu một viên trầu, bộ dạng khá quỷ dị, phải cất giữ nó thật tốt, không thể để cho người ngoài nhìn thấy. Đợi sau này ổn định thì tìm một cách núi ở thầm cốc đem nó ném đi. Hơn nữa cái tên quỷ y mà lão vừa nói cũng tuyệt đối không thể nói với người ngoài. Nói tới đây, lão yêu cầu cụ Quỷ xuống bái lại mình làm sư phụ. Dặn dò đã xong, thủ tục cũng hoàn thành, phổ trí hòa thượng cũng bắt đầu truyền dạy khẩu quyết cho tiểu phàm. Chẳng biết trải qua bao lâu, hai người cũng tỉnh lại, bọn họ nhanh chóng quay về thôn. Tuy nhiên mọi thứ trong thôn bây giờ lại vô cùng kỳ lạ. Vương Nhị Thúc vừa chậm rãi đi bộ vừa thất thần, miệng liên tục kêu chữ quỷ. Kiểm tra qua một lượt, Trương Tiểu Phàm phát hiện tất cả mọi người đều đã chết, chẳng ai còn sống cả. Đột nhiên Trương Tiểu Phàm rơi vào ảo cảnh, xung quanh toàn là máu tươi và quỷ dữ, Quá hoảng sợ nên cậu nhanh chóng tỉnh lại, không ngờ ảo cảnh vừa rồi lại là giấc mơ. Vậy nhưng chuyện thôn dân trong làng bị giết trước đó là thật. Bây giờ chỉ còn cậu và Lâm Kình Vũ nương tựa vào nhau nữa mà thôi. Đột nhiên một người khác xuất hiện, hắn ta tên là Tiêu Giật Tài, đệ tử của Thành Vân Môn. Hắn nhanh chóng đưa hai người quay trở về, tâm môn có vài câu chuyện muốn hỏi thăm. Mới đến bên ngoài, hai người đã bị một con sông gọi là Linh Tôn chặn lại. Tiêu Giật Tài nhanh chóng giải thích với Linh Tôn. Linh Tôn tiến lại gần kiểm tra Trương Tiểu Phàm, không phát hiện ra điều gì nên nhanh chóng rời đi. Tiêu giật tài giải thích, linh tôn tên là Thủy Kỳ Lần. Đây là thần thú thượng cổ mà sư tổ Thành Điệp đã thu phục từ hàng nghìn năm trước. Tiến vào đại điện, tiêu giật tài đem mọi chuyện kể lại. Hắn đã kiểm tra qua người sát hại cả thôn có tu vì rất mạnh. Chỉ cần một nhát giết là chết ngay, 420 hộ gia đình đáng thương trong thôn chỉ có 3 người sống sót. Người thứ ba không ai khác chính là Vương Nhị Thúc. Lão già này là thành vân trưởng môn, đào huyền chân nhân. Hai người nhanh chóng được dẫn vào bên trong, Lâm Kinh Vũ đem nguyên nhân sống sót kể lại, cậu ta chỉ nhớ là buổi tối đang ngủ trên giường, vậy nhưng sáng dậy lại ở gốc cây cổ thụ. Đến lượt Trương Tử Phàm, bởi vì bản thân đã hứa với phổ trí rằng sẽ giữ kín bí mật tuyệt đối, cho nên cậu không lên tiếng. Từ điều này tới xem, đám cao tầng của Thành Vân Môn chẳng thu được tin tức gì, bọn họ phân phó dẫn hai người xuống, sau đó xảy ra tranh luận. Khi sư tổ Thành Vân Môn mở môn phái đã lập lời thề rằng phải trừ ma bảo vệ chính đạo, Giờ đây ngay cả một thôn làng ngay dưới chân núi mà bọn họ cũng không bảo vệ được thì còn chư ta giữ đạo kiểu gì nữa. Lão già điền bất dịch vô cùng giận dữ. Lão già tăng thúc thường cũng đồng tình với quan điểm này. Bọn họ không thể bỏ mặc kệ mấy đứa nhỏ còn sót lại của thảo miếu thôn được. Chu môn cũng nghĩ vậy, vậy nhưng bản thân lão đã không thu nhận đồ đệ từ nhiều năm nay rồi. Lời này có vẻ như là đang muốn dồn trách nhiệm cho người khác. Những người khác nghe vậy liền chủ động muốn thu nhận Lâm Kình Vũ, còn Trương Tiểu Phàm lại không có ai hứng thú muốn thu nhận. Sau một hồi tranh luận, trường môn quyết định để Lâm Kinh Vũ tới Long Thủ Phong của Thương Tùng. Còn Trương Tiểu Phàm thì tới Đại Trúc Phong của điển Bất Dịch. Có thể nói rằng Đại Trúc Phong là ngọn núi yếu nhất tại đây, số lượng đệ tử chỉ có vài người. An bài xong xuôi, hai người cũng được trường bối dẫn về sơn phong của mình. Với bộ dạng ủ rũ yếu ớt của mình, Trương Tiểu Phàm nhanh chóng thu hút các sư huynh, họ tò mò tới xem, bàn tán sơn sau, sau đó còn trêu đùa. May mắn có được một vị tiểu muội là Linh Nhi giải cứu, bởi rằng nàng ta còn nhỏ, vậy nhưng lời nói lại vô cùng có giá trị. Bị một tiểu cô nương trách mắng, cả đám không những không giận mà còn hối lỗi giải thích. Ngay sau đó, mẫu thân và phụ thân Linh Nhi cũng xuất hiện. Vì là thành viên thứ bảy nên tiểu phàm được mọi người xưng hô với cái tên là Lão Thất. Xem dáng vẻ không biết lễ nghi của cậu, điểm Bất Dịch cũng không ưa thích lắm, còn mẫu thân của Linh Nhi thì lại cảm thông và an ủi. Cả nhà nhanh chóng ăn cơm, điểm Bất Dịch phân phó cho tên đại sư huynh nhiệm vụ dạy dỗ tiểu phàm. Sau đó Linh Nhi cũng lên tiếng bảo vệ cậu, không ai được ức hiếp. Được biết, Linh Nhi chính là chân truyền của sư phụ, cha nàng năm đó là người tu hành cao nhất trong thanh vân truyền nhân. Buổi tối trở về phòng, Trương Tiểu Phàm lấy ra viên châu xem xét một lúc, nhớ tới lời dặn của sư phụ, cậu lập tức tu luyện công pháp. Qua ngày hôm sau, đại sư huynh đi tới dẫn Tiểu Phàm mở ra con đường tu hành. Vừa đi hắn vừa giải thích quy củ của Đại Trúc Phong. Đệ tử mới nhập môn, trong 3 năm đầu mỗi ngày đều phải tới đây chặt trúc. Bởi vì cậu còn nhỏ nên trong 3 tháng đầu, mỗi ngày hãy chặt một cây, Trương Tiểu Phàm nhanh chóng lấy tự tin, trước đó cậu từng chặt cùi rồi, cho nên không cần quá lo lắng. Linh Nhi biểu diễn một phen, động tác chặt vô cùng đẹp mắt, không chút hành động thừa. Đến lượt cậu thì lại khóc, không những chặt không đứt cây trúc mà còn bị nó quấn lại vào mặt. Đại sư Huynh cho biết, đây là hắc thiết trúc chỉ có đại trúc phòng mới có. Thần trúc cứng rắn là thường, thích hợp cho đệ tử mới nhập môn rèn luyện cơ thể xây dựng nền tảng. Cứ như vậy, cậu ta ngày ngày đều chăm chỉ luyện tập. Những ngày đầu khá vất vả, vậy nhưng càng về sau càng có nhiều tiến bộ. Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, trường Tiểu Phàm lúc này cũng đã lớn, trở thành một thiếu niên cứng cỏi. Linh Nhi cũng đã trưởng thành, càng xinh đẹp và thủy mị. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem những tập sau nhé! Video của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào lần tới.